của nó là 10 cm các bạn nhé cái hộp số lùi này thì à, được sử dụng trong cái à, trong trong cái à, việc làm xe đập xe ba bánh bốn bánh đấy thì ở đây là, là có cả nhông này nhông đối với các bạn nào mua thêm nhông thì có cả nhông có nhông có phe cài luôn các bạn nhé đây việc lắp đặt thì rất là dễ là lắp cái nhông này các bạn lắp nhông vào đây sau đó các bạn lắp phe cài lên và lắp ốc vào là xong thôi giống như việc là lắp nhông của cái xe máy vậy Đấy. Đây là nhông 14 à, răng nhé bên mình thì có cả bán cả cái nhông 17 răng nữa để dành cho các bạn nào thích ờ, tăng cái độ khỏe lên thì các bạn lắp nhông to lên thì khi các bạn lắp nhông ờ, to lên thì nó sẽ khỏe hơn mấy cái nhông này thì các bạn có thể mua hoặc xin lại bên hàng xe máy người ta rất là sẵn đấy cái này vặn à, chặt vào một tí nữa thì à, cơ bản là nó sẽ như cái à, hình ảnh này đấy kéo thì cần nên các bạn nào thích chỉ cần kéo một chiều thì các bạn mắc là so kéo từ đây qua đây để nó luôn luôn theo một cái chiều à, mong muốn còn chiều còn lại thì à, các bạn dùng cần để các bạn kéo đây đây là chiều ngược chiều này đấy ngược chiều thì các bạn là làm cái lò xo các bạn rằng từ đây về phía này để cho cái à, hộp số của mình luôn luôn là chiều thuận thường thường thì xe máy mình đi thuận nhiều hơn là đi ngược đấy cho nên là mình làm cái lò xo mình kéo nó về đây thì nó nó sẽ luôn là tiến như này và mình chỉ dùng lùi khi mình kéo cái cần này về đây thôi này là lùi này còn đây là lùi này đây là tiến này cái này thì à, nó hoạt động à, dựa trên cơ chế là nhớt vung té cho nên các bạn đổ nhớt các bạn chỉ đổ khoảng 1,5 à, cm ở đáy hộp này thôi khi chạy thì nhớt nó sẽ té lên chứ các bạn đừng đổ ngập thì đường ngập nó không tốt đấy là về nguyên lý xe hoặc hộp số của nó thì hộp số nào nó cũng như vậy à, mọi chi tiết đặt hàng thì xin à, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818955 các bạn có thể mua nhông hoặc không mua nhông thì tùy ý cảm ơn các bạn đã xem video à, video của mình các bạn à, xem video thì nhớ à, ấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận những cái ờ, sản phẩm mới khi ờ, đăng video lên